Bố mày ghét thì bố mày đánh rồi Mày lại vừa đi đánh nhau về phải không Bố là thầy bói hay là má só đấy Tiền nào tiền của mày Hay tiền của cha mày vay cha tao Má mày vay má tao Hay tao vay mày thế nào Đừng mà Hôm nay em bị Đùa anh nhỉ Lúc đấy quẩy còn sung thế cơ mà Hay là chê xuống anh ít đạn hả <laughs> Thôi Cô bố tôi chết vì nướng à <laughs> Anh chán em rồi ạ à? Nó sợ đây đã xoa được đâu mà chán này nói không phải chèm ông già sống thọ thì không sao nhưng mà đừng có khỏe quá như thế là không công bằng với tao đôi khi phải ốm cái để tao ngon lên nắm quyền chứ <laughs> cô gì ơi của cô đấy cô làm rơi à ờ của cô đấy cô này nhìn trôi nhỉ sao mình lại không nhớ đúng không hải <laughs> không được cưỡng hiếp con bé này chỉ cái đầu bố ấy này cuộc đời thằng hải này nhá ăn bánh giả tiền bách quyệt muốn con thằng nào cả được chưa <laughs> nhưng thôi tôi không chấp người điên nể con tôi tôi vâng lời bố <laughs> Mày biết cái chó gì thằng nào thằng anh tao chẳng qua là bố mày tự ngã đập cầu thang thôi cái gì cũng bô bô bô bô rồi có ngày vỡ alo đấy tính bố mày thế không để trong bụng được nó thối mẹ ra mày làm sao mày ăn đi mày thích gì mày thích gì mày vào đi mày ăn đi mày ăn bố mày chưa đi mày ăn bố mày chưa đi mày làm sao mày tưởng bố mày sợ à <laughs> sao bố lại ở đây bố đến ăn hôi à có đúng mày lấy điện thoại của bố rồi không bố mày lấy thì làm sao bố mày nói cho mày biết trong đấy nhiều tài liệu quý bố mày cấm mày xóa và bốt ngay chưa con chó bố ra trận mà không nhận người thân là không có nghĩa khí đâu <laughs> hôm nay là ngày gì mà sơ bộ đòi ngói lên làm người à trước khi mày chết Bố mày cho mày nói một lời cuối cùng Điện thoại của tao để đâu Bố mày đéo lấy Thế thì thằng nào lấy Thằng chó nó trả lời cho tao biết Điện thoại của tao ở đâu Anh thề là anh chưa từng dẫn gái về đây Nếu anh dẫn gái về đây Cả lo nhà anh chết Được chưa Sao lại đến đây Hỏi ngu con cú ấy Có biết anh gì mà xóa Cút cho vào địa chỉ nhá chị khổ quá này <laughs> anh, anh thề lại nhá bây giờ thề cô động hơn nhá nếu như anh đã từng gặp hai cô đấy rồi thì ông già anh ra đường bị ô tô cán chết tươi được chưa khổ khổ quá cơ <laughs> mày có biết tại sao trong những thời điểm quan trọng nhất tao luôn phải đẩy mày ra ngoài không vì bố sợ con giỏi hơn bố vì mày quá ngu bố già rồi bố nghĩ ít đi nghĩ nhiều ấy, nó mau già mà mau già thì nó nhanh chết đến lúc đấy con lại mang tiếng là bất hiếu thế nhân đây để phan hải nói rõ với cả phan quân nhá mặc dù phan quân là người đẻ ra phan hải thế nhưng phan quân hoàn toàn không hiểu gì về phan hải là người đã đẻ ra phan hưng nhá anh thề nhá anh mà nói dối cả lò cho anh chết được chưa